Chuyện gì thế này Hả Vậy hả mà nó trong trò chơi À Nicky giúp anh Nicky giúp anh Vlad cần giúp đỡ Run Vlad anh ở đâu Nicky giúp anh vượt qua trò chơi này Hãy bắt đầu trò chơi được rồi, một chiếc áo choàng hay một chiếc xe hơi Ồ, oh, một chiếc xe hơi à, Ồ, oh, oh, đi vào trong Ouch là phòng của anh Chúng ta phải tìm chìa khóa Ô, một cái thùng gỗ Hãy mở nó Tôi lấy được chìa khóa rồi Ah yeah Bơm nước Hãy làm nó Ô, khóa đã được mở Đúng vậy Những lá cờ treo ở đây là gì nhỉ? Nicky Kiểm tra các lá cờ Ok Wow Wow Wow Yeah Yeah Ôi không một chìa khóa màu xanh lá cây Được rồi Ô, oh, chìa khóa màu xanh lá cây Khóa khác đã được mở ra Đúng rồi Na na na na Ô, oh, đó là xe tải của anh Tuyệt Ồ, các con đang làm gì ở đây vậy? Mình đã trở lại Nicky, ra ngoài nào Sao lại như vậy được nhỉ? Đó là trò chơi Flash và Nicky Tuyệt vời, mẹ thích nó Các phụ huynh tải về Flash và Nicky 12 chìa khóa Và chơi cùng chúng con nhé Đúng rồi ạ à.